Nguyễn Hải Phong sinh ra thời bánh lỗ tai heo Cái bánh lỗ tai heo Chính ra là sinh ra từ vạch đích đó Anh chàng đó là không làm chi trong cái việc bệnh của tôi hết Ăn chơi thôi Lấy ra cho họ ăn hết Nguyễn Hải Phong sống rồng rãi từ nhỏ mà 55 năm qua rồi Khi nào anh cũng yêu em hết để bây giờ tuổi đời cũng là cũng sắp hết Em cứ vui vẻ mà sống với con và cháu ba mẹ không có nhiều thời gian á để mà cái khoảng thời gian hạnh phúc này nó nó không kéo dài được lâu nên trong cái cái cái đó mình cũng có thấy cái sự tiếc nuối Năm nay là 56 năm rồi bà hả? Tổng cộng bà được mấy cháu rồi? năm con năm con một gái bốn trai con lớn là bà bao nhiêu tuổi bà thì 55 tuổi đó con lớn 55 tuổi sinh năm sáu bảy con nhỏ nhất là bao nhiêu bà là anh Phong là bao nhiêu tuổi bà 40 nay con thăng tiến không ngờ xa mâm cơm khi xưa bên nhau lại thấy nhớ con mong nghe tiếng ba la Nguyễn Hải Phong là nhạc sĩ sáng tác những bài hit hót không hả bà hả vậy thì sau khi cưới nhau đó ông có về lại ờ, gọi là nơi công tác không hay là ông ở với bà ờ, ở đó luôn tôi cưới bà ngày 26 thì mùng ba tôi đã khởi bay vô Nha Trang rồi về thăm nhau được rất khó rất khó gần nhau Rồi vậy mày bán ra Tết về gặp nhau Hè về gặp nhau Bao lâu ông bà mới chính thức là về cùng với nhau và không có sai ờ, nhau nữa Năm bảy mươi năm bảy mươi bảy mươi bốn năm sau đám cưới thì ông bà mới được ở gần với nhau bốn năm ba đứa bà nuôi con chỉ có một mình thôi hả bà vâng có ai hỗ trợ bà không không vất vả nhiều không bà vất vả lắm tôi thì tôi thất nghiệp từ năm 1977 thì khi thất nghiệp là tôi làm đủ nghề thứ nhất là tôi mượn một chiếc xe cũng ông anh vợ nữa ông anh vợ xe 67 màu đen vừa tôi đi xe ôm đến khi nhà nước không bận sáng nữa tôi để xây có đạp xe ôm xe đạp ôm anh ạ trời xe đạp ôm luôn xe đạp ôm dạ rồi may mắn là ít lâu sau tôi kiếm được một cái nghề nghề là kỳ làm anh làm bánh bằng bột sắn bột khoai mì á bánh nó bánh gì gọi là bánh gì không gọi là bánh tái heo à bánh tái heo bánh nó ngon lắm mà nhà bây giờ vẫn còn à, dạ. Dạ. còn nhưng mà ít lắm tức là mình cuộn một lớp bột trắng trải ra đó dạ. một lớp bột có đường để vàng chút cuộn lại sắc ra thì có cái dẹt ra dẹt ra dạ. dạ. ram lên bánh lỗ tai heo là kiếp của biết bao nhiêu người luôn đó không hàng triệu người đó lúc đầu chỉ một cái chảo nhỏ đấy để rám thôi chiến á dạ rồi phát triển ra lần lần là chảo lớn rồi, từ từ lớn rồi luôn cùng là thuê người luôn ôi ôi cuối cùng thuê người làm luôn coi như là công ty trách nhiệm hữu hạn bánh lỗ tai heo đó <laughs> Calosugo mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp Gọi là bệnh tai heo cố tâm Ồ vậy hả? Bệnh tai heo cố tâm nổi lên lên lên lên Rồi khắp cả phương thì khi khắp thành phố thì wow. khi sấm chữ Vỗ chờ đúng ba đúng không? Vỗ chờ nó bỏ cho hai ba mũi mùi mùi lưỡng ở trong nữa nếu mà bỏ cho cả thành phố cho chợ Long ba này kia là doanh nghiệp lớn không ha phải sản xuất liên tục nữa nữa lúc đó khá rồi hả khá khá rồi mà khi thấy khá khá rồi mới bắt đầu mình sinh ra út vậy là Nguyễn Hải Phong sinh ra thời bánh lỗ tai heo Cái bánh lỗ tai heo Chính ra là sinh ra từ vạch đích đó Đó Anh chàng đó là không làm chi trong cái việc bệnh của tôi hết Không làm gì hết hả? Ừ Ăn chơi thôi <laughs> nhỏ quá <laughs> mà chỉ có phá tôi làm bệnh mà đổ ra cả đồng thế này để, để, để có công nhân họ họ vô bi á dạ thì có những cái hư cái anh queo lại như nhỏ thế thì anh chàng đi à, bàn bè ngoài đường nói vô lại bệnh ăn thì đã bốc đó lấy ra cho họ ăn hết ai về con bố bốc bệnh ra cho mấy người kia ăn nữa con từ về con từ bốc đấy nó nói thế đó con từ lại con từ về con con từ to nguyễn hải phong sống rồng rãi từ hồi nhỏ mà phải chi giờ anh viết nhà anh cho mình ha <laughs> ông bà ơi trong những cái lá thư mà ông bà gửi cho nhau á có cái lá thư nào mà nó gây ấn tượng với ông bà nhất không ôi trời còn một lần tôi là cử nhân tôi giận bà gì tôi việc một bức thư dài trong đó mình làm kiểu như mình là nhà giáo á dạy học sinh á một bài học hỏi mục này mục nó tôi kế mục thứ nhất là những thế này em thế này thế kia như này mục thứ hai thế này kia mục thứ ba thế này kia hình như là bài tập mục vậy thì tôi gửi đi bà khoảng tuần sau tôi được thư của bà tôi mở ra thì thư không có chữ vậy có lý sẵn đàng hoàng số một để trống để trống dưới luôn hai trống ba trụng bốn trụng năm trụng đó, bảy ông lúc đó ông sao ông cảm giác ông lúc đó là sao khi nữa mình mình mình, mình hội hận là là mình đã viết cái thứ kia hơi là hơi quả đáng hết hồn liền nhưng mà bà viết cái thư đó ý gì bà lúc đó bà nghĩ sao mà bà bà hồi âm lại ông bằng một cái lá thư trắng như vậy không không có gì tức là nghĩa là không thèm trả lời đấy ý là tôi đọc thư của anh rồi đó nhưng mà thôi tôi cũng muốn nói về vấn đề này đó là phải hồi âm lại vậy kiểu vậy á phải không ông ba còn ghê hả ghê chứ nếu mà viết đảo đệ lắm đó đảo đệ gọi là đảo đệ hơi hơi hơi hơi bị sâu sắc đó dạ thật ra người ta sẽ một là không viết luôn hai là viết tại sao tôi vậy tôi không có này kia thì không nói gì hết trời ơi hay quá thế mà cái này hay, hay quá sau cái lá thư trắng mà ông nhận được từ bà rồi ông có viết cái gì lại cho bà không cái việc là nó xin lỗi thôi à, <laughs> thủ tội rồi dạ, thủ tội nhưng mà từ lúc à, ông ngưng viết thơ cho bà đến nay là bao nhiêu năm rồi từ năm 79 là với nhau rồi cũng phải 50 năm rồi ông không viết thư cho bà nhưng mà ngày hôm nay trong chương trình Tình Trăm Năm này Ông đã bí mật viết một cái lá thư gửi cho bà Và bây giờ con xin phép Con à, sẽ mở cái thư này ra và con đọc cho bà nghe nha Bà ơi bà có hồi hộp không bà? khó để con đọc cho bà nghe nha ngoài bì thư là gửi em yêu nè hồi xưa ông có hay gọi bà bằng em yêu không bà à, em thôi chứ không có yêu <laughs> vì đã yêu thôi thế. không có gọi em yêu chỉ gọi em thôi hả ờ à, em thôi bây giờ con xin phép đọc lá thư của ông gửi cho bà nha em yêu Chúng mình sống với nhau trải qua 55 năm rồi Đến giờ này quỹ thời gian không còn nhiều nữa bao nhiêu gian khổ ngọt bùi chúng mình đã đi qua nhiều lúc thấy là cũng tạm được giờ này con cái đã lớn khôn các cháu nội ngoại cũng đang lớn dần lên trở thành một gia đình đông đúc vui vẻ hạnh phúc chừng đó anh thấy mãn nguyện lắm rồi em và anh sẽ gắn bó với nhau mãi mãi như thế này để vui cùng con cháu mong em vui khỏe mãi bên anh và con cháu vô cùng cảm ơn em và cùng anh vượt qua nhiều gian nan khó khăn để có ngày hôm nay hôn em anh oh, nguyễn hồ bây giờ mày hôn em có tin là thương anh không không tin không tin sao vậy bà cô đưa cho bà coi phải không phải chữ tối không bà đọc thử đi coi có phải là nét chữ của ông hay không nha đúng chưa anh không Không, không phải chữ anh Anh Hồ Em yêu Đúng không? Tiếc chi muốn việc an tâm <laughs> Việc an tâm Không tin hả? Không tin <laughs> Chắc lâu quá rồi Ông không viết thư cho bà đó Thôi giờ ông nói luôn đi Mình việc thường sống câu đầu là mình khóc luôn Sao khóc? Bà nhìn ra trừ tôi Đấy, bà đọc từng chữ của ông đó Xem từng nét chữ ngày xưa đó Không tin nữa, chưa tin chưa Tin chưa bà? Tin Tin rồi <laughs> Bà đọc thư xong bà thấy làm sao? Thầy anh tội nghiệp á Thầy nói là yêu quá đi <laughs> Nãy giờ bà đọc thư bà không tin Ông nói cho nó tình cảm hơn Hồi nay em đọc thư là em biết rồi nè Đáng lẽ là đến cái tuổi này là tôi già hơn ba tôi, yếu hơn ba Mà bây giờ ba lại yếu hơn tôi Đó là điều mà tôi rất buồn và rất cảm động ờ, là vì á, đáng ra là em sẽ trẻ hơn đúng không ạ nhưng mà chứ là nói cũng được luôn ông xúc động quá xúc động quá cuộc đời của hai đứa mình thì cũng là coi như tạm được không để lại ơn ngoạn cho ai mà hiện trừ đã đang vui vẻ với con cháu thì mong một điều là bà khỏe mạnh lên vui vẻ lên để sống vui với con với cháu để mà sống cho đến thêm được ít nhất là 15 năm nữa để cho đủ 100 tuyệt vời quá ông bà 55 năm qua rồi Khi nào anh cũng yêu em hết Đến bây giờ tuổi đời cũng là cũng sắp hết này, Em cứ vui vẻ mà sống với con và cháu Để mỗi năm có thể đi vào Sài Gòn này để thăm ba đứa con Vài năm đi Hà Nội thăm đứa con khác nhé yeah, cho vui nếu có dịp thì có thể là tổ chức một bữa đi du lịch một một lần trước khi nhắm mắt thế ừ, này, mong bà khỏe bà vui ừ. ừ, cảm ơn anh ở đây chúng ta có thấy là <laughs> sự xuất hiện của anh uh, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và anh đã anh đã khóc rất là nhiều <laughs> em cũng khóc rất là nhiều bởi vì em em quá ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ anh bố khóc Phong ở ngoài cũng khóc mọi người cũng khóc đó bố ạ <laughs> bây giờ thì à, phong có thể đàn cho bố hát phong muốn nói gì không ba mẹ um, hạnh phúc quá ừ. Ừ. ừ. chắc là <clears throat> cái ngôn từ không có không có diễn tả được cảm động quá một mối tình thiên niên kỷ luôn á Thấy là um, ngày xưa là mình chứng kiến là ba cũng có rất là nhiều lỗi với mẹ ừ. nhưng mà về cuối đời thì à, mình là thấy là bà cố gắng bù đắp rất là nhiều đi đâu cũng lo lắng từng chút từng chút cho mẹ thế là <laughs> hai người à, ba mẹ mình nếu mình rất là ngưỡng mộ <laughs> là hạnh phúc hôm nay khóc là khóc hạnh phúc chứ mà là buồn được nhưng mà cũng uh, thấy là ba mẹ không có nhiều thời gian á để mà cái khoảng thời gian hạnh phúc này nó nó không kéo dài được lâu nên trong cái cái cái đó mình cũng có thấy cái sự tiếc nuối dạ. nhưng mà ba mẹ yên tâm tại vì là các con cháu sẽ sẽ sống rất là ổn ba bây giờ cũng không phải lo lắng gì mẹ đừng lo lắng gì à, tụi con ổn hết rồi và à, mong ba mẹ những ngày cuối đời thì ờ, sống thật là hạnh phúc thôi cuối đời mà có được chương trình như thế này thì tuyệt vời tuyệt vời lắm làm kỷ niệm không ha à, thật ra thì khi mà có chương trình mời thì ba rất là thích nhưng mà mẹ không có chịu ừ. các con đều nói là ba mẹ nên lên chương trình để sau này các con còn xem các cháu còn xem nhưng mà mẹ cứ nhất mực là không chịu mà cũng chưa hiểu lý do tại sao thì không biết lý do tại sao mới đi vì ngày lên nói xuống xe <laughs> nhưng hôm nay là rất hay luôn mà cả nhà nói qua nói lại ở trong group chat á à. thì buổi tối là ba mới gọi điện báo lại thì ba nói là mẹ mới đồng ý rồi <laughs> cả nhà la lên mừng quá trời luôn ba mẹ giờ xuất hiện được rồi thì thấy không hối tiếc đúng không <laughs> không hối tiếc ít cơ hội để người cao tuổi kể những cái câu chuyện ngày xưa lại cho người trẻ đúng rồi đó là cái động lực mà mà em muốn ba mẹ đến đây á chương trình quá tuyệt vời dạ cảm ơn chương trình